Khi bị đau dạ dày, ngoài sử dụng thuốc Tây y thì theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn có thể sử dụng thêm các loại thực phẩm an toàn dưới đây mà không lo lắng về tác dụng phụ của chúng. Đu đủ chứa một loại kiềm có tác dụng chống ung thư, sát trùng, diệt khuẩn hiệu quả. Được biết, những men protein trong đu đủ có tác dụng giúp tiêu hóa protein, điều trị tình trạng rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày mãn tính. Để chữa dạ dày bằng đu đủ, bạn có thể lấy từ 3 đến 4 quả đu đủ tươi, cho vào ép lấy nước, ngày uống thành 3 lần, kiên trì mỗi ngày, bệnh đau dạ dày sẽ nhanh chóng được điều trị một cách hiệu quả. Chuối có chứa chất pectin là dạng chất xơ hòa tan có lợi với người bị rối loạn tiêu hóa, mắc chứng táo bón và tiêu chảy. Chuối cũng có khả năng trung hòa hàm lượng axit vượt ngưỡng cho phép trong dịch dạ dày và giảm nguy cơ viêm tấy, sưng phồng đường ruột, rất tốt cho người bị bệnh dạ dày. Những chất cellulose có trong khoai tây đặc biệt thích hợp với người bị bệnh về dạ dày. Lý do vì chúng không gây kích thích niêm mạc dạ dày, giúp giảm bớt những cơn đau dạ dày và giảm tiết lượng axit. Để chữa dạ dày bằng khoai tây, bạn gọt sạch vỏ, ép lấy nước uống ngày 3 lần, mỗi lần một thìa nhỏ, liên tục trong khoảng 3 tuần đến 1 tháng. Tình trạng loét dạ dày tá tràng sẽ dần được khắc phục. Nghệ có tác dụng chống viêm, giảm tiết dịch vị, kiềm độ axit của dịch vị, Mật ong có tác dụng điều hòa nồng độ tại dạ dày, tránh tình trạng kích ứng dạ dày. Bạn chỉ cần cho 3 thìa bột nghệ tươi với một thìa mật ong, trộn đều và uống mỗi ngày.